Xin chào các em. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục phần phân tích các thực nhân tử đối với môn thứ ba chúng con đang dạy dở cái video trước đúng nào? Đó là gì? Đó là phân tích đa thực nhân tử bằng phương pháp nhóm học tử. Và cô đã nói với các em là câu C, câu D các em hoàn thành nó, các em hoàn thành bài chưa? Và khi các em đã hoàn thành bài rồi thì chúng ta đã bước đầu biết cách phân tích một đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm học tử rồi phải không nào? Hôm nay chúng ta tiếp tục rèn luyện kỹ năng đó các em nhé. Bây giờ chúng ta qua bài thứ hai đó là phân tích các đa thức sau thành nhân tử đa thức đầu tiên đó là x bình trừ y bình cộng 2 x trừ 2 y x bình trừ 2 y trừ 4 z bình cộng y bình x mũ 3 cộng 2 x bình trừ 3 x trừ 6 x bình trừ y bình cộng 2 y trừ 1 thì đối với những ca thức này chúng ta cũng dùng cái phương pháp phân phân tích là bằng cách nhóm các hạng tử để tạo ra nhân tử chung hoặc để tạo ra một thức để chúng ta tạo cái đa thức để bài cho tạo thành nhân tử được chưa nào bây giờ ta đi câu a nhé đúng tác giả câu a ta có x bình trừ y bình cộng 2x trừ 3y thì đối với câu a này chúng ta lại suy nghĩ thế nào chúng ta thấy rằng là nó có x bình trừ y bình đúng không thì chúng ta lại liên tưởng đến cái hạng thức vậy chúng ta thử nhóm hai cái hạng tử đầu với nhau hai hạng tử sau sau với nhau xem có xuất hiện nhân tử chung tiếp theo hay không được không nào bây giờ chúng ta thử nhá chúng ta nhắc nào x bình trừ y bình cộng 2x trừ 2y cô nhóm hai hạng tử đầu với nhau là x bình trừ y bình nhóm hai hạng tử sau với nhau là 2x trừ 2y đúng không nào thế x bình trừ y bình là hạng thức chúng ta cứ viết ra đi xem nó có xuất hiện nhân tử chung hay không đó là x trừ y nhân x cộng y đấy hai hạng tử xong ta đặt nhân tử chung hai ra ngoài trong sẽ là x trừ y vậy nó có nhân tử chung hay trừ y đúng không em đấy vậy đến đây chúng ta vui mừng lắm rồi vì bước tiếp theo nó có xuất hiện nhân tử chung x trừ y trong sẽ còn x cộng y cộng cộng hai đấy vậy thì qua một bước nhóm và các bước dùng hàm đẳng thức và đặt nhân tử chung ở đây thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã đưa cái đa này về nhân tử và đó chính là yêu cầu của đề bài Đấy, như vậy chúng ta đã nhóm hướng là đúng chúng ta ghi ra nhé bài nhóm là x bình trừ y bình nhóm thành một nhóm 2x trừ 2y nhóm thành một nhóm x bình trừ y bình này là hằng thức x trừ y nhân x cộng y nhóm thứ hai có nhân tử chung là 2 x trừ y như vậy đến bước tiếp theo xuất hiện nhân tử chung là x trừ y đặt cái chữ y trong là x cộng y cộng cộng hai như vậy chúng ta hoàn thành xong bài phân tích đa thức này thành nhân tử và kết quả là bằng x trừ y thừa số cho x cộng y cộng hai Đấy. bây giờ chúng ta chuyển qua bài b nhé bài b đó là gì đa thức của chúng ta là x bình trừ hai x y trừ bốn z bình cộng y bình à, là gì ta có là gì x bình trừ 2xy trừ 4z bình cộng y thì chúng ta vẫn suy nghĩ là nhóm nếu như nhóm hai các tử đầu với nhau có hai tử đầu với nhau thì cô đặt nhắc ra chỗ nhóm ngoài tổng đài nhé thì chúng ta nhóm thành là x bình trừ 2 y trừ 4 z bình cộng y bình Hàm tiêu trừ đây thì đây sẽ chuyển thành dấu trừ. Nếu để nguyên như thế này chúng ta thấy rằng là đặt nhân tử chung x ra ngoài trong sẽ là x trừ 2 y. Cái này bên trong này tạo ra thẳng thức 2 4 z bình chính là 2 z tất cả bình, 2 z tất cả bình trừ y bình sẽ là 2 z cộng y nhân với 2 z trừ y. Đến đây chúng ta thành công hay thất bại em? à Đến đây chúng ta là thất bại. Bởi vì sao? bởi vì nó đến bước tiếp theo này nó chẳng xuất hiện cái nhân tử chung nào để chúng ta đặt xong rồi thì tạo tích được cả đúng không như vậy việc nhóm hai hạng từ đầu và hai hạng từ cuối với nhau là chúng ta chúng ta lại lựa chọn phương án khác đấy bây giờ lựa chọn phương án nào chúng ta để ý này x bình trừ hai y hình như nó nhớ cho chúng ta cái điều gì ở đây đúng không à vậy nếu như ghép cái cộng y bình ba từ x bình trừ hai y nhưng ghép cái cộng y bình sẽ tạo ra cái hằng thức là trừ đi tất cả bình phương kết hợp tạo ra những thế bình phương rồi lại thêm là trừ bốn dạng đỉnh trừ bốn dạng đỉnh thì ta biết thành là hai z tất cả bình thì nó sẽ tạo cái thẳng thức a bình trừ b bình vậy thì khi đã có hàm thức a bình trừ b bình thì đương nhiên là có nhân tử đúng không em đấy chúng ta làm nhá nhóm 3 là tử x bình trừ 2 y cộng y bình nhóm với nhau được chưa trừ đi 4 z bình đấy như vậy ba hạng từ đầu là ta cũng sắp hạng đẳng thức thì các em viết cái hàng thức của ba hàng đứng đầu ra viết cái hàng thức của ba hàng đứng đầu ra nó là gì nó là x trừ y tất cả bình phương đúng không hạng tử ứng thức cuối cùng này là bốn xếp bình thì cô viết thành là trừ hai z tất cả bình phương đấy như vậy đến đây là a bình trừ b bình rồi mà khi đã có a bình trừ b bình thì đương nhiên là có nhân tử đúng không bởi vì nó tạo ra là a trừ b nhân a cộng b vậy ở đây đây bằng gì em x trừ y bình phương trừ 2z tất cả bình phương sẽ bằng x trừ y trừ 2z nhân với x trừ y cộng 2z đấy như vậy chúng ta đã đưa cái đa thức này về cái nhân tử đây hai nhân tử đây được chưa và chúng ta đã hoàn thành xong bài phân tích đa thức thành nhân tử đấy như vậy chúng ta thấy rằng là nhóm này hay là đặt nhân tử xong để tạo nên cái bài toán rất là hay thú vị như cô B chúng ta chuyển qua câu C câu C ta có x mũ ba cộng hai x bình trừ ba x trừ sáu thì đây là đa thức chỉ có chứa một ẩn thôi em đa thức này chỉ có chứa một ẩn thôi đấy bây giờ làm như thế nào đương nhiên là nhân ở chung của cả cũng không được dù là thằng là thức của cả dãy này cũng không được đúng không vậy chúng ta sẽ nhóm các hạng tử để xuất hiện nhân tử chung tiếp theo Đấy. bây giờ chúng ta quan sát đến dx bằng ba cộng hai bình vậy nếu như cô nhóm hai hạng tử này với nhau thì đặt x bình ra ngoài thì bên trong còn gì em đặt x bình ra ngoài bên trong là x cộng hai đúng không Đấy. hai hạng tử sau nhóm với nhau đặt trừ để ba ra ngoài bạn trừ ba x đặt trừ ba ra ngoài thì còn x trừ sáu đặt trừ ba ra ngoài Đấy. như vậy ta thấy là lập tức bước tiếp theo xuất hiện nhân tử trị đúng không như vậy việc nhóm như vậy đã là thành công rồi được chưa thì bây giờ chúng ta sẽ ghi vào đây Đấy, nhóm x mũ 3 cộng 2 x bình trừ 3 x cộng 6 của nhóm có đóng ngoặc lại Đấy, từng nhóm một Đấy. bây giờ hai này là thành để chung x bình được chưa? Trong sẽ là gì? x mũ 3 trừ 2 bình đại bình thời còn x cộng 2 trừ 3x cộng 6 đặt 3 ra ngoài trong cũng là x cộng 2. Được chưa? Như vậy đến đó xuất hiện ngay nhân tử chung là x cộng 2. Chúng ta đặt x cộng 2 ra ngoài. x cộng 2 Trong sẽ còn là x bình trừ 3. Đấy, và chúng ta làm phân tích xong ra thức này thành nhân. Tuy nhiên có nhiều bạn lại nghĩ là không nhóm nhóm khác đấy mà các bạn bảo em nhóm thế này vẫn ra thì em thử xem nhá các bạn là nhóm đây là x mũ ba trừ hai bình trừ ba x trừ sáu các bạn lại nhóm hạ tử thứ nhất này và hạ tử thứ ba chúng ta thử nhóm theo hướng đó nhóm hạ tử thứ nhất và hạ tử thứ ba hạ tử thứ hai và hạ tử thứ tư nhóm lại với nhau đây như vậy đến đây bằng gì đặt chân tử chung x ra ngoài có nhân tử chung Đấy. Bên đến bây giờ thành công hay không chưa biết đến bước tiếp theo có xác nhân tử chung mới là thành công đạt nhân tử chung x ra ngoài đây là x bình trừ ba đạt nhân tử chung hai bình và trừ sáu này đạt hai ra ngoài trong cũng là x bình trừ ba như vậy đến đây đã xuất hiện nhân tử chung rất là vui mừng đó là x bình trừ ba nhân với x cộng ba như vậy x cộng hai như vậy chúng ta nhóm bằng cách này vẫn ra vẫn đúng các em không phải là cứ nhất thiết phải nhóm cái này cái hạng tử thứ nhất này cái hạng tử thứ hai đấy như vậy bạn cũng làm nhóm nhưng bạn nhóm hạng tử khác và vẫn xuất hiện rằng ta thấy hai cái toán này là hoàn toàn giống nhau đấy. như vậy một bài toán có thể có nhiều cách nhóm đấy. bây giờ ta chuyển qua câu d nhé câu d x bình trừ y bình cộng 2 y trừ 1 Thế ta quan sát câu D nào nhân tử chung cũng không có của cả bốn hạng tử hằng thức của cả bốn hạng tử cũng không có đúng không bây giờ nếu như theo suy, nghĩ ban đầu là cứ hạng tử nhất nhóm hạng tử hai x bình chứ bình đây cũng là hằng thức đấy nhưng mà khi đó hằng thức x bình chứ bình này nó sẽ tạo thành x trừ y nhân x cộng y đúng không em như vậy ở đây có trừ y cộng y được không à không được đấy do đó cái việc nhóm hạng tử thứ nhất với hạng tử thứ hai hàng tử thứ ba hàng tử thứ tư với nhau là không nên dùng nữa đấy không nên dùng trong bài này đấy. thì trong bài này nó dùng thế nào chúng ta nhìn lại để ý này đây là y bình đây là hai y đây là một đây là ba cái thành phần của một hàng thử thức rất là quen thuộc chúng ta đã làm vậy chúng ta tại sao không thử cái việc là nhóm ba hạng tử cuối này với nhau đấy, để nguyên hạng tử đầu chúng ta thử nhá đấy, việc này sẽ bằng gì x bình trừ đi cô đặt dấu trừ trong này trong sẽ còn là gì x bình cộng 2y này là y bình cộng 2y này đặt dấu trừ đây thì sẽ còn trừ 2y trừ một đặt dấu trừ đây rồi thì cộng đấy thì khi kem học thẳng đẳng thức kem đã thấy là y bình trừ 2y cộng một này là hằng thức gì chưa thấy chưa nhá? à, chắc là đã nhìn thấy rồi nhìn ra rồi phải không như vậy đến đây sẽ là bằng x bình trừ đi đây là a bình trừ 2ab cộng b chính là hình thức y trừ một tất cả đứng đấy đến đây thì hoàn toàn duy mù rồi đúng không bởi vì cả cái đa thức ban đầu cô đã tạo ra hằng là a bình trừ b bình mà a bình trừ b bình thì chắc chắn đã viết được thành nhân tử đấy đó là bằng gì là bằng a trừ b a trừ b nhớ b người ta là y trừ một nên các phải đóng ngoặc lại em nhá nhân với a cộng b đấy như bây giờ ta mở ngoặc ra nào mở ngoặc ra thì kết quả nó sẽ bằng x trừ y cộng một trừ một đây đổi thành cộng một nhân với x mở ngoặc này chữ dấu cộng người ta giữ nguyên cộng y cộng một đấy như vậy chúng ta đã phân tích được cái đa thức ban đầu này thành nhân tử đấy hôm nay cô đã hướng dẫn cho các em cái cách tiếp tục sử dụng các kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử để chúng ta giải quyết cái bài toán này chúng ta lại trở lại bài ba các em nhé đó là bài cũng về bài phân tích các đa sau phải nhân tử đấy nhưng mà ba đề ra một ý thôi đó là abc cộng ab cộng bc cộng ca cộng a cộng b cộng c và cộng một chúng ta thấy rằng cái đa thức này có quá nhiều hạng tử đúng không đấy vậy thì nếu đi theo hướng phân ờ, làm ở các bài trước thì chúng ta nhóm các hạng tử thì nhóm như thế nào nhóm như thế nào để xuất hiện nhân tử chung Đấy. lâu nay từ cái bài 1 cho tới cái bài 2 cô đều cho các em nhóm thành ba hai nhóm phải không nhỉ như vậy nhóm đầu tiên bước đầu tiên nhóm lại là có từng nhóm xuất hiện nhân tử chung sau đó giữa các nhóm với nhau lại tiếp tục xuất hiện nhân tử chung thì đối với bài này cũng vậy chúng ta cũng phải nhóm làm sao xuất hiện nhân tử chung sau đó giữa các nhóm lại cũng phải xuất hiện nhân tử chung nhưng nếu bài này cũng nhóm thành hai nhóm thì nhóm như thế nào Đấy. thì chúng ta nghĩ xem nếu nhóm thành hai nhóm thì nhóm như thế nào thì chúng ta thấy là nếu nó thành hai nhóm giờ được một hai ba bốn năm sáu bảy tám hạng tử ấy. đúng không thì chúng ta nghĩ đến việc là à thầy ta nhóm bốn hạng tử vẫn là với nhau thành hai nhóm đấy thì cái hạng tử abc cộng ab cộng bc cộng ca có nhân tử chung là cái gì có thấy không à chẳng thấy nhân tử chung đúng không em nhỉ đấy còn bốn hạng tử này cũng không có nhân tử chung là đúng không vậy thì cái việc nghĩ chia thành hai nhóm chưa Đấy. thì đối với bài này cô gợi ý em làm như sau chúng ta nhá nhá chúng ta thử đi chúng ta cứ thử nhóm từng cặp từng cặp một với nhau Đấy. cứ thử nhóm từng cặp từng cặp một với nhau cô nhắc cho em nhá Đó là gì abc này cộng ab này cộng bc này cộng ca này cộng a cộng b cộng c cộng 1 giả sử cô đi nhóm hai hạng tử đầu với nhau xem nó có nhân tử là cái gì ta đặt luôn các em nhé abc cộng ab ab cũng đặt luôn ra một trong sẽ là khoảng c cộng đấy như vậy các nhóm sau nếu chúng ta nhóm với nhau thì phải xuất hiện cái nhân tử c cộng đúng không em hoặc là xuất hiện nhân tử a hay là xuất hiện nhân tử tử b đấy. nhưng ta thấy là nếu nhóm hai hạng tử này với nhau bc cộng ca thì chúng ta có nhân tử chung là mấy là c ra ngoài trong sẽ là b cộng a thì giữa nhóm này và nhóm này không xuất hiện nhân tử chung đúng không đấy như vậy chúng ta lại không nên nhóm hai này với nhau nếu cô lấy cái này làm tiêu chuẩn thì chúng ta lại không nên nhóm hai này với nhau đấy. vậy thì làm thế nào để vậy cái hạng tử bc này sẽ nhóm với hạng tử này để xuất hiện nhân tử c cộng một hoặc nhân tử a hoặc nhân tử tử b đấy thì chúng ta lại nhìn thế này C này không phải nhóm với B nhóm B thì nó sẽ ra cái gì em nhóm B ta nhóm một nhá đặt B ra thì trong là C cộng một đấy như vậy nó đã xuất hiện hạng tử C cộng một cũng như hạng tử B ở đây đấy bây giờ ta thấy là C cộng một thì ở đây thì có C cộng một vậy cô để nguyên C cộng một vậy hai cái này nhóm với nhau đặt mấy ra ngoài đặt A ra ngoài trong là C cộng một có là ngay C cộng một đây là C cộng một nhóm là được chưa các em như vậy đến đây chúng ta thấy xuất hiện ngay nhân tử chung là c cộng ab cộng b cộng a cộng 1 được chưa nào Đấy. thì đến đây nó đã thành nhân tử rồi như vậy chúng ta đã phát hiện đa thức này thành nhân tử nhưng mà tuy nhiên chúng ta lại quan sát cái đa thức thứ hai nếu như chúng ta lại tiếp tục nhóm hai hạt tử này với nhau đặt b ra ngoài trong giống nhau a cũng như vậy cái nhân tử hai này là có nhân tử chung là gì a cộng một a cộng một bên trong sẽ còn là là b cộng một Đấy. như vậy chúng ta sẽ ra được kết quả là c cộng một với cô tiếp theo này bằng đây có cái c cộng một c cộng một đây vậy đa thức ban đầu rất là dài chúng ta đã phân tích được cái thành nhân tử rất là gọn đẹp đúng không đó là c cộng một nhân a cộng nhân b cộng một đấy còn nếu như các bạn dừng lại cái này các bạn lý luận là em đã phân tích được thành nhân tử rồi nên em không phân tích được không cần phân tích nữa đúng không thì chúng ta cũng đã phân tích thành nhân tử rồi nhưng tuy nhiên rằng phân tích này của chúng ta chưa triệt để hiểu chưa đấy và phân tích đến đây mới là phân tích triệt để đấy. do đó lưu ý quan trọng của cái bài này cô muốn đưa ra cho em đó là khi phân tích một đa thức thành nhân tử chúng ta có không nhất thiết phải nhóm thành hai nhóm chúng ta sẽ nhóm thành nhiều nhóm đấy đó là thứ nhất thứ hai nữa là kết quả phân tích hình nhân tử của chúng ta chúng ta phải xét xem là có còn phân tích được nữa hay không thì chúng ta phân tích tiếp đấy chứ ở bạn mà dừng lại đến đây bạn không bao giờ được đỉnh tối đa của bài này các em hiểu chưa bây giờ ta trình bày bài nhá giải ta có bây giờ chúng ta chỉ trình bày thôi phương pháp làm biết rồi CA cộng A cộng B cộng C cộng 1 Nhóm hai hạng tử ABC cộng AB lại gần nhau Nhóm hạng tử BC cộng B lại gần nhau Nhóm hạng tử CA cộng A lại gần nhau Nhóm hạng tử C cộng 1 lại gần nhau Như vậy chúng ta chia thành 4 nhóm Được chưa nào? Cô đã phân tích ở kia em thấy rồi đúng không? Hai hạng hai cái nhóm đầu tiên này có nhân tử chung là AB đặt ra ngoài trong là C cộng 1 nhóm thứ hai có nhân tử chung là B đặt ra ngoài cũng là C cộng 1 luôn đấy nhóm thứ ba có nhân tử chung là A đặt ra ngoài cũng là C cộng 1 nhóm thứ tư là có nhân tử chung là 1 để cần thiết thì các em ghi một vào cho các bạn nhìn thấy cho nó dễ được chưa như vậy cả bốn nhóm này đều có nhân tử chung là mấy c cộng một c cộng một c cộng một và c cộng một đặt ra ngoài c cộng một AB còn là cộng B đây là cộng mấy các em cộng A đây là cộng mấy là cộng 1 đấy cái nhân tử thứ hai chúng ta tiếp tục nhóm tiếp nhóm trước thầy cô ghi dấu ngoặc nhỏ ở ngoặc vuông AB cộng B có nhóm luôn các em nhá thành là B ra ngoài A cộng 1 A cộng 1 nhóm lại với nhau để nguyên đấy như vậy đến đây chúng ta sẽ tạo thành C cộng 1 A cộng 1 đây đây đây là một cái kết quả rất là hay đấy, rất là đẹp đấy, em lưu ý điều đó nhé như vậy ông nhắc nhở chúng ta là khi nhóm các hạng tử chúng ta không nhất thiết là một đa thực phải nhóm thành hai nhóm có thể nhóm thành ba nhóm hay là bốn nhóm giống như cái nhóm này giống cái nhóm này thứ hai là đa thức cuối cùng là chúng ta phải phân tích triệt để cái nhân tử không còn nhân tử nào phân tích được nữa chúng ta mới dừng lại được chưa đấy bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm cho em một số bài tập nữa để em luyện thân mến, đây là bài tập cô chuẩn bị cho các em Thì các em cố gắng hoàn thành bài tập thật tốt và các em làm sao để rèn luyện kỹ năng nhóm các hạng tử thật tốt nhé Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài giảng tiếp theo